tỉnh giấc nhưng chưa nói một câu gì anh ôm chặt lấy em để từng nghĩ suy dần trôi đi mỗi khi anh nhìn em ánh mắt ấy đưa em vào sâu trong căn phòng nơi không ai biết đến chỉ riêng em và anh khẽ kêu tên của em vì em chợt nhận ra